máu để nhuộm vàng đánh đổi tất cả để mà có được tất cả đến khi mất đi một thứ mới hiểu đó là tất cả vì ta có những nỗi sợ từ lâu đã thành hình lỡ con cô độc hết cả hành trình lỡ tâm can cũng bị họ hành hình và chỉ có nhân vọng giúp con chữa lành mình lỡ không thể chọn nối nhưng bằng tình nghĩa trước những kẻ luôn muốn ta tàn hình và lỡ người thương đau khổ cũng đành nhìn nhất là mẹ tụi con nhân hàng nghìn đêm thời gian tàn nhẫn cần vẫn đào thải mà không chờ một ai chiều con lực để kiếm thì không nhục dừng anh tạc nhưng nó đau và nỗi sợ và biến nó thành bàn đạp để vươn lên giữa dòng đời trong đồng muôn trả về ước mơ mái nhà khu vườn nhỏ có nhiều hoa trái và khi đó điều cuối con ước là luôn có mẹ đứng sau nơi cánh gà ừ. Yeah, yeah, yeah, yeah.